đến phủ kín trên đường đời mây mù răng xác sơ tiêu điều quanh nơi đây lạnh ra buồn quên tháng ngày ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng nghe em thanh du dương cô tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao xa băng ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu em tháng năm dài hãy kề vai ta đi trên con đường ngày mai luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau giữa lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa bên anh rất nhẹ nhàng Nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi Ấm áp như mặt trời Tan đi bao xa băng Ánh mắt em như xua màn đêm Đưa anh đi qua bao đau thương Nắm tay anh đi cùng anh Nguyện một đời yêu con đường ngày mai sóng phong ba hay hiểm nguy anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng nón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa và bên anh thôi Còn mọi chuyện để anh lo Yêu em và bên em thôi Cứ ôm anh như thế Tháng năm dài hãy kề vai anh Ta đi trên con đường ngày mai Dẫu phong ba hay em nguy Anh trở lưng ngón tay gầy tóc bạc màu không bao giờ chia xa